ẩm thực Italy với những món ăn nổi tiếng độc đáo như pizza, sandwich, tiramisu. Trong đó, pasta trong tiếng Ý nghĩa là cục bột nhầu, dùng để chỉ chung các món nuôi. Mì được làm từ bột semolina, được xem là món ăn làm nên tên tuổi của đất nước Hắc Nhiên. Đây là loại bột mì có độ cứng nhất và mang màu hổ phách quyến rũ. Pasta của Italy hay còn gọi là Nui trải dài suốt dải đất hình chiếc ủng bên bờ địa Trung Hải đầy nắng gió được truyền tụng từ đời này qua đời khác bên bếp lò luôn ấm nồng của những bà mẹ nơi đây và heo dấu chân của những người đàn ông đất nước này lan truyền đi khắp năm châu bốn bể đến tận bây giờ Hôm nay, hãy cùng My làm thử món nuôi xà bò sốt tiêu đen thơm ngon quyến rũ này tại nhà nhé! Nếu bạn là tín đồ đam mê ăn cay giống mì thì bạn không nên bỏ lỡ video này rồi. Hương vị của sốt tiêu đen cũng là cay, nhưng nhẹ dịu của tiêu đen hoàn toàn khác với vị cay nồng của ớt. Sốt tiêu đen chỉ cay ngay khi ăn vào, nhưng rất nhanh thôi lại dịu đi và còn giúp ấm bụng nữa. Với loại sốt này, bạn có thể hiên biến vạn hóa các món ăn đơn giản, giản dị tại nhà nhưng lại mang hương vị chủ nhà hàng cao cấp năm sao. bạn có thể dùng chính sốt tiêu đen để nêm nếm cho cải, bò, nuôi hoặc là để dùng chan ăn với cơm cũng rất ngon và không cần phải thêm bất kỳ gia vị nào nữa Ôi, bây giờ thức ăn của mình đã được lên dĩa rồi nè, thưởng thức thôi Nha, yeah, hôm nay mình mới sắm được chai nước gạo rang của TH Chu Rice Bây giờ thì uống và ăn kèm với món nuôi sò bò thôi Mời các bạn nha ừ. Nước gạo gan thơm quá Hay thì mình ăn thôi Các bạn biết không, cái mùi tiêu á, nó thơm lắm luôn và mình dùng chính sốt tiêu đen để nêm nếm cải này nuôi và bò nữa nên ờ, cái nguyên liệu của mình hầu như là vừa ăn và không có quá mặn và cũng thấm nữa tuy nhiên mà tương ớt chín su cay quá nhưng mà ngon